làm gì đây tự kỷ mình không à, rồi tắt bộ nãy ông có nói không chứ? hả có tôi hỏi nó cái cái quỷ kia làm gì đâu mà nó mở từng ngày từng ngày từng ngày kỳ tôi tôi tôi nói bụng nhạc tao tôi nghe à. kỳ ghê á cái, cái, cái, cái tào lao thiệt á biết nó làm gì nó nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp thì tài gì vậy không biết nhưng mà nó được cái nó kéo dài đến ngày hai mấy luôn nè nhưng không biết à. nhưng mà, nhưng mà tới lúc đó không biết là nó còn giảm giá không nó còn có đi cao đó không nếu mà không còn đi cao là mua với mức giá đắt hơn nhiều luôn á 60 đô luôn á ừ rồi kệ đi cái tính sao đi à ông nội bi kêu ông nội bi uh, kết bạn kết friend thì cái kiểu ông nội bi làm biết ông nội bi không làm gì hết chứ phải nãy giờ đang đợi lên uh, cử cãi tiêu nhưng mà nói vậy không mình mua che luôn chắc từ từ tôi 15 16 tôi còn ở ngoài uh, ngoài uh, giờ dạ, là không biết giờ giờ nó giờ nó không thông báo rõ cái vụ đi cao nếu mà nó không có thông báo không báo là bao bao giờ là sẽ hết cái gói đi cao đó nếu mà hết gói một cái là mua cái mức giá hiện tại 40 đô là lên tận 60 đô á, là ngang mức giá ông uh, kia ông mua á. chắc lắm ủa một triệu ai có giảm giá hả à, ừ cái đi cao giảm giá đó xuống còn 40 đô ta nói là 60 đô á gói 60 giảm xuống còn 40 hả hay sao gói ông cái gói mà ông kia mua 60 thật ra gói đó là 90 lận à đủ. còn gói Ồ. mình định mua gói 40 đó là mình thực ra giá giá đúng của nó là 60 á ừ phải nổi nên là thời điểm ông hồi, bữa ông cũng nhắc rồi ông kêu là nên mua chứ không để nó hết khuyến mãi là chết bà luôn ừ rồi ok để suy nghĩ sao <laughs> <laughs> tới đó thì tính dạ. à, này gã nhảy lên à, đánh chút xíu kêu dù gì sáng mai mới đi sớm phải rồi mệt quá à... trời vậy vậy là trên em chưa biết rồi gấu biệt danh là gấu gay còn hồ hồ hồ hồ ly tinh biệt danh là gì bỏn tinh trùng hai đó thích nhau á khẳng định luôn anh lôi nấm đầu lên là chung một chỗ là biết rồi á ở <laughs> ờ, bữa nhận rõ ràng Gấu gây hả? chà Ở ờ, bữa nhận chính bữa cho che gấu nhận là gấu gây mà ừ. Từ ngày nghe giọng uh, mềm dịu của hồ ly tinh trùng cái thành ra ghiền luôn <laughs> Như hình với bóng luôn <laughs> Gấu gây ai chà Oh. 문파원이 접속했습니다. mai lan có anh này muốn có hình gái không mai gái nhiều lắm 제가 이 장치를 cái gì cái cái chương trình này bắt làm làm chương trình là bắt đầu cái đóng rồi à à mà nhân đâu nói rõ ràng câu chín rưỡi là phải kêu nó hát mà nó đâu kỳ tá cậu quen gấu gây ra đây làm gì nữa xuống dưới chơi với đi tinh trùng đi Ủa mà hồi ly tinh đâu đâu có Oh, hello Yasuo Có đánh giải gì chưa ông? sao clip mà đánh những cái sạc sạc sạc sạc tới mình đánh không có sạc gì chơi đạch vậy đâu kỳ ngầu không ngầu không thôi mấy ông kẻ kia đang đang trai ha gì tùm lum bỏ tim tim bỏ nhát tim bọn dương lại sẽ phân kỳ bỏ rồi con này làm như cấp thấp nó chả có kêu ừ. gì để gọi là đánh thấy đẹp đẹp hết trơn cả ủa này không có bắn bắt ra với mấy ông kia hả nam hơi liều liều chút bên đây ngồi nói chuyện xem giá vui đó <laughs> buồn quá đi chân mà biết lên hát bài em Mấy đồ, sao ốp ngủ sớm vậy hát bài rồi ngủ chứ thu âm lại hát đoạn ờ, túy âm lên đây gửi anh anh nghe thử hồi hồi tối ngồi đi hát đi nghe acoustic mà hát dở quá cái đoạn mà dạ. nó không không không không nó không hát bài túy âm buồn ghê gốm quét quá ta hmm, mò mò mấy cái kêu đánh nhau mà không đánh được gì hết chiêu chủ đạo tóc kiếm đâu để tự nhà để để ở nhà anh tự hát anh nghe cho rồi cái mừng à, ngàn cái bánh ngọt anh đủ tiền anh tới anh nghe tại cứng nghe em nói chuyện luôn ở sóc trăng rồi rồi ok em ngủ đi em ngủ đi anh sẽ inbox từng người một như vậy nên thôi vậy dám khè thì gì Đấy, thấy gì chưa thấy thấy thấy ừ, ừ. thôi đang xúc xuất bút ra đúng anh hứa danh dự là anh sẽ khóc đăng lên trên chat đây ạ à nhưng mà nhưng mà đây anh đang anh gửi inbox từng người mà đâu có làm chat hello ông Sava hello ông Lung Nguyễn con này chém nhanh đấy ông ơi hả hiện tại tôi chưa biết cái combo đó như thế nào ông ơi dám lật giờ dám lật thấp did you meet me hả ờ, ok meet meet me yes I meet nói cho em ngủ đi em ngủ sớm đi cho ông thành panda thì bây giờ cái khoảng thời gian mà từ lúc em ngủ từ, lúc em nói ngủ đến khi em ngủ thật có khi còn lâu lắm nên là ngủ ấy là ót đi có một thanh niên tin nhập trường cũng phải bắt tù vào rau không biết đã tùy thuộc vào ờ, em à Ôi, cái tà lan, cái clan mình giờ thành cái động battle ground rồi đừng có tin đừng có tin ừ. ngủ đi nè không giỡn nữa nè ngủ đi nè căng thẳng quá nè sâu với men con này chém nhanh lắm cứ bấm nát cái chuột với ép không cần thứ tự đâu đâu trên cơ thì tôi không phải dạng dựa đâu hả đây nè mới cấp 23 nè chỉ cái combo nào được được thôi nhím anh sao con nào cũng chơi nhím anh trời trời che hot chứ sinh tồn xây kiếm trạng thái đặc biệt khất ngã trạng thái chón liên chiêu chủ đạo lôi phạt đó, lôi phạt là cái đéo gì lôi phạt là cái tái vậy lôi phạt đốn chân lôi phạt có gì đâu những cấp thấp có không có gì hết trơn á chưa chưa lại trói hồn nhưng chủ đạo nguyệt kiếm cấp 25 mới có đệt chả dạ, có cước gì hết hồi thỏ gà tưởng hôm nay đi chương trình ờ à, tôi đi xong mới về nè ờ, nay chuẩn bị cho ngày mai chạy thôi chạy ba ngày liên tục sáng mai năm à. giờ sáng là phải đi sớm rồi à. chơi gì chơi gì chơi gì chơi gì chơi gì đang vô trong battleground ờ, <laughs> ngồi coi cái con này mà coi con nào bắn không bắn không bắn hả ừ à, bắn với ông chút ghiền ghiền bắn lâu tới hai giờ sáng chết luôn à <laughs> Ông hôm nay ông ngồi chơi mấy giờ? Hả? Chắc tầm mà mấy... Để Mười một giờ là chắc ngủ được rồi Nay không dám chơi chơi trễ chơi chơi ngủ trễ ngủ trễ quá mơ dậy không nổi Năm ờ, giờ, chơi có mặt là là là bốn giờ rưỡi là tôi phải dậy rồi xong rồi. chơi đến 11 giờ chơi 11 giờ tôi nhắc ông đi ngủ <laughs> phải ông thấy nhược gì không nhật gì ngày xưa làm chuyện đó đó mà giờ mất xác rồi đó À, hồi xưa là tôi hồi xưa là tôi là người đầu tiên mỗi lần tôi óp là tôi nhắc ông đi ngủ à, cứ mỗi dạ. lần đầu chat 12 rưỡi một giờ là bắt đầu chát đi ngủ cái cái cái bắt đầu tới ờ, ông bàn giao lại cho nhật di cái nhật di được làm được vài bữa cái nhật di ờ, gạ tình này đó nhật di mất xác luôn hồi hồi cái hồi hồi đó là hồi mà tôi ở ở đi tôi đi về quê tôi không có mic tôi xài tôi mới kêu nhật di nhớ nhắc rồi từ đó coi như là đi luôn <laughs> <laughs> vậy gì vậy gì nguyệt kiếm sát sinh xét sát thường hấp thụ trăm trăm sát thương thành sinh lực tăng lên ba lần down there. túy âm là gì chứ hả túy âm là gì tôi đâu biết gì túy âm đâu không túy âm là nhạc à hồi nãy nghe Luki nói hà đây Luki giải thích đi cái đó tôi đâu tôi đâu, tôi đâu có biết nhạc nhiếc là tôi quá tao bật nhạc lên bật bài túy âm lên nghe Đúng. túy âm là bài gì của à, acoustic hả là ờ, ngon bài là, là bài của EDM EDM đó rồi nói chung là cái con đó là sinh năm 2000 và cái bài nói chung là cái bài bài đó tương đối bài bài đó tương đối hay giọng đó tương đối hay cái bài đó giúp cho cái kênh của thằng Marcel từ 50.000 sập lên 100.000 sập chỉ một bài thôi có nghĩa là tăng 5 năm 50.000 sập chỉ trong một bài á trước đó trước đó không ai biết mà cái kênh Marcel là ít người biết nói chung ít người biết tới nhưng mà từ đó tăng gấp mấy tăng gấp luôn nó tương, tương đối nói chung là bài một một bài một đó rất hay đấy ủa mà ông chưa nghe luôn hả chắc có biết cái gì đâu Tiếng âm là đó giờ có biết tiếng âm là cái gì bài gì là bài gì lên youtube bật đi vừa bật vừa nghe phiêu lắm hay, Tối. hay lắm mà ừ, tương đối hay bật nghe thử đi rồi biết Ồ, hôm qua top 2 hôm ở ờ, hôm qua top 2 là tại tôi gà thôi bó tay à. quay giờ còn top 1, top 2, top 3, top 1, top 2, top 3 không <laughs> tí nữa có bán không ờ muốn vô bán à ừ, thì ông chơi chút đó đi rồi ừ, chơi chút đi tôi tôi, tôi, cái này cái tại thấy con này đánh Mizu này vô ngồi làm quét lên tự cấp để thấy nó có cái gì hay mà mấy ông này nói bb dùng ờ, dùng xét được các kiểu mà mấy ông không chỉ tôi cái gì hết chỉ đồ mới được gà lắm phải cần người chỉ gà lắm đi mốt facebook lên up hình gái cho anh em coi ngon lành cái chiêu ờ, cái chiêu chuột trái sao tụi nó thấy tụi nó đánh và và và và phà mình đánh như, như, như cái hạch kìa ta mấy cha đây đi ờ, đồ, đi đông đi đồ sướng ha ừ, mấy ổng trai hát cái game này mà mình trai hát gái thôi rồi <laughs> game này thích game nào chơi game đấy ông đa, ông đánh lố quá bắt nội nên bảo mẹ nghe chưa hả hả hả hả tôi muốn Chờ ờ, đánh lố farm cái chuột trái giống như ờ, tụi nó thấy tụi nó đánh chuột trái thấy hay quá mà mà tôi tôi không biết cách nào để đánh ra chuột trái như tụi nó tụi nó chém phà phà phà à tại tôi chưa đủ cấp ừ để hiểu nói chung là không biết clip lên ngồi coi nữa ta kiếm nè đúng không ừ. ông đang chơi hệ gì hệ hệ hệ hệ xé mà tôi không biết cái vụ mà thế đúc kiếm là cái gì mà thế à, bản hệ hệ xét là chiêu ờ, chiêu một hai ba là nó sẽ trở về thế cơ bản thế cơ bản là cầm cái kiếm trỏ ra trước á còn chiêu uh, XY uh, chiêu uh, ờ, ZC đó là nó sẽ cho ông về thế rút kiếm là thế cầm cái kiếm mặt sau chuẩn bị rút ra chém đó. là cái thế đó là cái lúc mà ông cầm cái thế đó là ông nhấn trục trái ép trục trái ép trục trái ép đến khi nào liệt tay thôi nếu mà nhấn chiêu ít á là nó sẽ cho ông 3 giây chém 3 giây chém cái đó còn nhấn chiêu C á là nó sẽ cho ông 6 giây chém trục trái ép Ủa mà em... sẽ cho 6 giây luôn ZCB là là ba kêu đó chọn cái chọn cái cái nhánh nào cũng được hết hả không ZCB là để cơ bản để cơ bản hết ZCB là để cơ bản hết để ờ, C á cái chiêu C lôi phạt á không để là giảm thời giảm hồi chiêu Ủa sao nó cơ bản cơ bản là cái cái cái diện rộng mà không không để giảm hồi chiêu á còn chiêu V là ông để sát thương rồi chiêu uh, còn chiêu ít á là đợi tăng sát thương luôn bốn ông với ông quý không bắn chung với nhau là phút sao sao tôi thấy nó, nó hay là tại nó chỉnh cấu hình cao ta tôi thấy tôi thấy nó đánh cái chiêu c á đánh cái chiêu c á tôi thấy nó, nó ra được nguyên một cái cái dùng ở dưới chân luôn á là sao ta một cái gì tôi trộm chắc tại chưa có nó ra một tôi thấy trên ừ. trên clip anh đánh QC á sẹt một cái một cái ở dưới chân của cái mục tiêu á là nguyên cái đường xét bay bay cái đó cái đó chưa có cái đó hình như là chưa ờ, học ơn đó cái đó phải học cái, ờ, cái đó phải học cái biết cái biết cái phòng môn á nè cái đó sao tôi cũng biết nữa tôi cũng chưa có nè Đúng. Đúng. Đúng. Ờ ổng chơi chờ chút ổng ba bán liền á ổng đang cái lúc mà cái lúc mà ông có thế thế lúc phía đằng sau á là ông có chuột trái ép chuột phải đúng không là có thêm chuột trái ép chuột trái ép chứ là có thêm một cái chuột phải nữa cái chuột phải đó là ông nhảy một phát đằng sau lưng nó tráng một cái hai giây là cái combo mà rút cái kiếm ra cái là chuột phải đang sau lưng nó tráng hai giây rồi không chuột phải ép hai giây bây giờ tôi tôi chỉnh qua thấy rút kiếm là là tí chuột phải ra à chuyển không được tôi chưa chưa chưa, chưa hiện cái cái đó hiện chuột phải hả? ờ, vậy thôi lại cứ chuột phải ép đi chuột phải ép đến khi nào quá chết thôi trái đến khi nào hiện ra F ta là khi nào bị bị rít hay gì cũng hiện ra F để coi F F xét quỷ hoại thôi xét quỷ hoại thấy đúc kiếm một điểm cộng dồn lại năng à thấy đúc kiếm là thị xét là hả Ờ, streamer ơi, cho ông, ờ, cho ông chat Phải <laughs> <laughs> Chưa ông ơi là chúc mấy ngồi chơi Ông bán trước đi Ông, ông, ông quý ông phụ bán trước đi Có Linda dưới kìa bán trước đi Bán bài dán cho ổng đi ngủ chứ không ổng buồn á. Rồi dạ, ok. Ngủ. Cái gì uh, call tôi. À, nay tôi không thức khuya được nên chắc uh, vô xuống bán lẻ đây. Ở ờ, Linda kêu rồi, ok tôi nhảy xuống tôi chơi Linda. Ủa sao nay không thức khuya được là là thức mấy giờ? một giờ rồi. À? Mai mai uh, mai là chương trình rồi. Là hôm nay mấy giờ? 12 giờ ngủ á. À? 111 giờ gì đó Dậu giờ 10 giờ rồi giờ 11 giờ tôi nghe cái màu đó là không cá rồi ạ <laughs> Nó vậy <laughs> Tự nhiên ta bên 11 rưỡi gần 12 giờ tôi bắt ờ, vừa đẹp Giờ đó tôi đi ngủ luôn Thì chơi tầm 12 giờ mấy giờ uh một giờ ngủ không một giờ khuya quá ổng ngày mai sợ ổng chạy không được ổng sẽ ổng dậy dậy nổi nhưng mà không có sức để chạy nhiều luôn à đúng rồi tôi, ờ, tôi chuẩn bị đồ đạc này kia tôi nên ờ, ờ. đúng rồi tôi không biết combo tiếng vũ rồi nên tôi ngồi tôi mò thử tiếng vũ hả à nhưng mà cấp thấp quá chắc chưa có gì hả hệ xét hay là gió hệ xét hệ sát hả hệ xét ừ, cấp thấp quá sao quýnh ờ thì đó nên bây giờ tôi cứ mò mò thử coi nó là cái gì còn thôi à. kiếm vũ nó phải có hai chiêu này hai chiêu hất tung mới còn vô được với một chiêu hệ ờ, chiêu đúc kiếm của hệ xét chiêu choáng để làm ảnh hưởng người ta không bó tài thì giờ ông ông xét ông cứ chơi hệ gió đi ông kiếm gió đi cứ chụp phải lần rồi ép chụp phải ba lần ép hoặc là nhấn ít cái chụp phải hai lần ép chụp phải hai lần ép hoặc là nhấn số hai chụp phải hai lần ép hoặc là nhấn quy á nhấn quy trở nó ra sau lưng nó kém nhanh hơn à không không tôi tôi tôi, tôi thích ờ, để hệ xét để tập thử cơ kêu hệ xét như thế nào thôi hệ xét phải đủ kêu ông mới combo được chứ không khó chơi lắm tại thứ nhất cái thế rút kiếm của ông không có ghi chán ông chém không đến ông chán mà mà bb là tôi nó toàn dùng hệ xét không hả ừ bb dùng hệ xét cho nhanh rồi nhanh chứ đi pha thì thật. cái, cái gần lua lại kéo lại chạc chạc chạc chạc thì được không sao nhưng mà cái điều mình không hiểu nó là cái gì thôi thì tôi nói là hỡi xét ông chừng nào ông có cái, cái, lúc ông cái thế rút kiếm ông có gây chán á thì hình như ông được người chứ không có gây chán ông thấy thấy rút kiếm có gây choáng là tới cấp mấy mới có như cấp ba mấy ba mấy bốn chục thế rút kiếm mà đây chón luôn hả ta chém kiếm chón luôn hả ta kìa ông vừa rút cái kiếm xong nó có cái kia ở bên chụp bên chụp bên ờ, bên, bên phải phải đúng không à nó lùi ra phía sau là cái trái từ lúc đó ông chém thoải mái ông chém dùng đam thiệt nhiều vô cái nút nó, rồi chạy rồi cái kêu ờ, cái kêu c á là khi nào nó mới có nguyên cái luồng điện ở dưới chân cái đó là cái kêu hồng môn kêu hồng môn luôn hả ờ à, vậy thì nó ờ, giống như của cái con chứ kiếm, kiếm sư gì đó cái chiêu mà biên ra sau cái kiếm xong có hình tam giác ờ, hình ngôi sao có điểm à, đó à, à. cái hồng môn đó lời chết à. có đâu có đù má mới nhắc lên rồi kìa người đẹp người đẹp ha phạm nhân lên rồi kìa <laughs> nhân à mày nấp luôn đi nhân nhân sao nãy hiện vậy nó la lối vậy mà nó hiện vậy mới như vậy trời quá nồi này mới như vậy mày mày, mày à. là chín rưỡi mày hát đó nhân nhân ngủ luôn Mẹ, nha ai kêu à? tự nói đã tí chuẩn bị ngủ tiếp nè mệt quá tao này cọc bài túy âm rồi quá hát rồi ra mẹ hát điên cho chủ ai dạ, bữa nào các bạn cứ hứng nha bữa nào ờ, lấy thêm cái đó qua đây nữa alo alo đang làm gì chứ thế đây ông chắc ông đang đi vệ sinh rồi đó ông đang nói chuyện dỗ rồi à. đang bắn bít à không ờ, ông đang uh, ờ, black sao? show Nico, Eru ơi Gì? À đúng rồi Ông này, sao ông này giờ? Ừ Sao? đang làm gì á đang đang kéo hai đang kéo hai hai đứa bạn rồi ờ, sẽ kéo đun ba sáu à rồi vậy hai cho đi với tao còn hai cái hai cái gì hai cái để làm vụ làm vụ hai à. cái tôi làm biến đi cái gì à, mình cũng được không giờ đồng hồ bốn rưỡi vậy à mày đợi tí xin cho bt rồi ông lại bây giờ mới xuất hiện trả tôi trăm vàng không xù trả trả gì trả trăm vàng bên này đi ba không xù xù chứ gì thiếu mà tới trăm vàng như vậy hả ờ thiếu một trăm vàng không phải chết rồi trăm vàng mình nè tính luôn <laughs> đâu mà bạn kia thử trăm vàng coi tiền bên Việt Nam tiền bên server Việt Nam dễ kiếm hơn bên NA nha bạn à đúng rồi trăm vàng kiếm bên NA bán một món đồ tương đương với một đồng bất cứ cái đồ cũng không không biết nha khoan khoan không biết sao á là không nhớ ông nào đi á mà ông đi chỉ bích mới có một món thôi nha mới sáu đứa một món trên một nghìn chín trăm vàng một món sáu đứa bích một món chín năm vàng nói vô ông Cali với ai ổng đi cái đung 24 rồi sáng cái đâu đó mà chết nghĩ sao vậy món chín trăm mấy chục vàng gần ngàn vàng sao ông giàu vậy BLA đúng không BLA ờ, đúng rồi rồi ông là men men a mà bích nhiều cái máy BLA đúng rồi chứ ờ. biết một cái một thôi à biết mới có chưa kịp lên vé luôn má biết cái một chín trăm Tại Ông hết tiền bà luôn, còn năm trăm mấy vàng ông đâu đem được tiền đâu. Ông Bích. cái bộ bộ trang phục ờ, con quạ trong cái luôn 24 người kia nào giá tối thiểu nhất là 500 vàng rồi. Không biết cao lên nữa gần ngàn vàng, hai ngàn vàng cũng có nữa. Có nghĩa là nó nó ừ. nó lật mặt định nó phải như vậy. Ừ. Muốn lấy là phải bỏ thêm bao nhiêu phần trăm giống như ờ, sẵn vậy đó như mấy ông bên chơi bên LA mà ông mấy ông mấy ông lấy cái cái ờ, nhẫn huyền thoại hay cái cổng dây chuyền vô pin đầu tiên là một trăm ngàn ôi ơi đó là cái thấp nhất của nó gái rồi từ chín giờ cái giờ nó vô cái nghe cô vô là cái to tức quá để nó lót bên ngoài rồi đó tới bây giờ mới vô được không để ra không biết nói đâu nữa tôi có hai mươi ngàn thanh long ha ha có ai cày thanh long không đi nè 20k thanh long còn 11 ngày nữa sẽ có Kingsman ừ. đục Thoa ra ra góc 27 đến 10 luôn ấy. Rồi 17, 17, 11, 11 Lâu lên ta Quá lâu <laughs> Phim hay toàn lâu lắm Tại đợi á <laughs> Em rất chờ đợi á tháng 9 tháng 10 tháng 11 3 tháng Ôi, ông lợi khoe cái gì ta khoe lực chiến vậy chiến công sư ông lại chơi uh, chiến công sư à ông lại trước giờ chơi khí công sư mà bài chơi à? từ bên ờ, lại bên bài formaster bên kia là formaster thì bên đây là khí công sư đúng rồi tại bảy cái quần què <laughs> Tên ờ, ừ. nói một cãi mấy che che nào cũng tự tự động thấy quê rồi che nào cũng tự động thấy quê rồi nói người từng cãi đâu phật có tơ với khí công sư khác nhau mà ông kìa thấy công sư là superator ờ ông sai á ông sai á ông ông là lừa che lừa nha lừa cô cái con mà cô ông dương ông đang xài á ừ còn vừa nửa đánh nửa xa tầm xa nửa tầm gần á ông, ông chọn Vì chọn Việt Nam nó nó, nó dịch tùm lum nó ra ha à, ừ. Gọi cái con Hello. mà ờ, phòng bắt là biết gì không khí uh, khí sư hay gì á cái gì sao á con nào con nào phòng bắt á phòng bắt á hả ừ, khí sư hay là gì á không nhớ Ồ, Việt Nam dịch không quan tâm đó Hỏi lắm đằng nào đằng nào nhớ mấy đáp hơi hơi canh à đằng nào mới đáp thật á à Thu xét này thì về đây mới đổi nhân vật ừ. Yêu xét thì ra được ba cái cái tinh cầu xét để làm mẹ gì trời Ờ pháp sư Phòng master là pháp sư luôn rồi Phía công sư là không chụp Schumacher Ờ chứ có à, à, tao mà mà tôi cho tôi hỏi cái này coi mấy ông làm nhiều vua phe phái nó ở đâu nhận đâu vậy thì nhận ở chỗ mà có ờ, bên xanh bên đỏ đó một đại mạc hay là đường ờ, đường sương mù á cái đường mà chỗ học kinh công á tôi qua tôi nhận không được nhận được ông à? là hết hơn ờ, cấp rồi nó không cho không phải ông phải là từ cái đại mạc làm vụ phê phái từ đại mạc nhận cái từ từ từ thì nó mở toàn bộ cái nhiệm vụ phê phái khác phải không không ờ, ông tùy ờ, không có làm vụ nào ông phóng đây ờ, rừng sương mù không có gì đó nhưng mà giờ bấm di lên nó không có nhiệm vụ đỏ nè ông chạy đến bấm di không có đâu bây giờ ông chạy đến lại mạc cái chỗ mà bên thiên thanh á ông coi nó có ừ, mặt thiên thanh vô rồi vô đó dù không có tôi chạy coi rồi vậy tôi bó tay bắt đầu từ đại mạc hả đại mạc là nơi có hai phe đầu tiên biết rồi biết là tôi biết chỗ đó rồi tôi từng quýnh ờ, ờ, nó đó rồi à, lên đó đi lên nó đi lên nó mò đi đại mạc xong rồi tới cái khu ờ, khu trấn trấn gì đó khu chỉ dựa bản đồ á biết biết biết chỗ đó rồi đại mạc rừng sương mù đại mạc là tới sương mù đâu nữa rồi chỗ đội cây vũ khí khí để fd tết một bốn năm á đường gì ờ cái gì ta làng phong đan ờ đúng rồi đâu không ta hát tại tôi cũng không quan không quan tâm lắm đâu tại tôi làm để cho đủ 20 cái nhiệm vụ bên kia tôi nhận của đồ mà đồ đẹp không không chưa nhận còn thiếu cái đó xấu á hả vãi <laughs> nó gì đẹp hơn cái bộ đồ bộ đồ mà làm cái gì làm cái sự kiện uh, à cái bộ gì uh, hội hội hội hội hội gì uh, hội thành y hả ừ trời ơi dạ vâng, nhìn được chút nhìn được hơn cái họ bộ đồ hội thần y Mấy ông học nghề không? Có học nghề gì không? Tôi học uh, nghề uh, nấu ăn với nghề uh, uh, kim cương Hai nghề đó Học nấu ăn là bị ngon Nữa gì cha hay Không, vì sao nào bán cái đó thôi là cũng một khối tiền Lắc, thuốc lắc thuốc lát mà thuốc lát có kim cương hai thứ đó là giàu nhất rồi đó giàu nhất trong sụp uh, trong game máu không cần nữa tôi nói thẳng tiếng ông đi rung mà đâu cần khó gì nhiều đâu chủ yếu là thuốc lát á tăng trí mạng tăng phòng thủ tăng mấy cái à, mấy đó đốt vô cho nhiều một cái là nửa tím hồn mà kim ừ. cương mà tạo ra được hộp năm ngọc cái là hộp năm uh, kim cương năm cạnh là cũng bán được hai ba trăm vàng chiên đó tấn công thì sáu trăm còn phòng thủ tăng ờ, phòng thủ hoặc lấy tránh tăng hút máu thì bốn bắt đầu bốn trăm tức là tôi thấy đó thì đó nếu mà học hai người đó là khó chế tạo nhất luôn á nha kiếm đồ khó chế tạo nhất luôn á chứ phải nào bậy bậy đâu <laughs> tôi vô tôi tôi học uh, hai ngày đó xong rồi tôi đặt hàng tôi uống ngày trời tôi muốn vàng lấy nguyên liệu tầm đó là mới mốt đi mấy cái rung kia kiếm nguyên liệu giờ này ép thuốc lắc này bây giờ ai ai đi cày đà cày thanh long được không cày thanh long cũng tự cày đi cày cũng được theo mình không có like á nó không có nhiều ờ thì đúng rồi bây giờ hai người like cho nhau rồi nè ông thử uh, chơi với ông khác thôi chứ bây giờ là tôi chừng nào đợi thằng mạng bmt sửa xong tôi mới đụng vô ờ, game được 20k 20k thanh long mà tôi xài hết ờ, uh, 16k rồi đó làm gì xài dữ vậy đổi gì đổi từ đội vào từ cái đội vũ khí nha một cái vũ khí một bộ siêu bộ, bộ siêu 8 miếng đúng không bị ừ. đây ờ, bảy à, hai cái máu đúng không 14 14 14 k ừ. một bộ siêu 8 miếng là mất hết 8 k rồi 8 k bao nhiêu máu 6. bao nhiêu để bao nhiêu máu 72 không 77 k ủa đó phòng thủ mà tăng máu thôi hai bộ bộ bộ thủ bộ công trong bộ bộ công đâu mấy con của Asuna với kèm vô chung với con uh, con gì ta con người máy á k t gì đấy cái đùng dạ, dưới dạ. dưới Asuna tí là được thường thì mình cũng chọn hai bộ ờ, hai bộ tấn công cái gì cũng có hai bộ hết trơn á tôi cũng có hai bộ đồ mà mình thay đổi nhanh mà cái à, bỏ uh cầm bấm B lên chuyển của anh kia rồi mặc đồ vô quất Cô học tiếng học nghề gì? Cô học giả kim với uh, giả kim với gì ta? Hả? Giả kim với cái gì á? Chứ tạo gì? Bánh bao hay là không, cái nữa, ờ, nữa ừ vậy hồn với ờ, uh, giả kim giả kim với nữa ép vũ khí á. Ờ. Biết rồi học nghề đại gia đi học nghề làm trang phục cho vũ khí <laughs> chỉ có đại gia nghề chơi trò đó khó kiếm hay bà không kiếm thì cũng có uh, kiếm được á mà phải đi chung với tem hoặc đi trong cần ừ, hai hang lúc đó để nó nhường chứ, chứ còn một mình đi uh, biết tiền chịu sao nói tiền ông chịu sao lỗi ông kiếm ở đó khoảng tuần lễ không xưa ông mới làm được một món bán lại uh, biết bao lâu phải đâu có có ờ, có, có ờ, uh, nguyên liệu xong ông ép xong bán thì đâu tùy người mua nữa chết lên bao nhiêu rồi luyện con đó hả ổng mới liệu con mới mà có tên cơ mà thì tầm ba ba ba chục chưa chết ba hai ờ lộn hai ba đang vải <laughs> hôm nay hôm qua giờ tôi đâu có ờ, hôm, hôm qua hôm qua mới tạo xong rồi bữa nay mới vô chơi được cái chiếc này sách đổi được cái phòng ờ, môn rồi cuốn sách còn thiếu một cái nữa cái này bỏ qua cày ờ, cày đậu cày cày, đậu cày đậu mua cái gương nữa tôi thấy rồi có thằng bữa nay đánh ờ, thấy gặp một thằng à, có một tịch vướng mắt mạnh sách ủa ông phú khi mà anh nhấc nó lên á, à, cái vàng kêu 1 đến 4 với cái kêu à, rút kiếm này kia là nên bật cái nào ngon ta ông chơi hệ nào ông xét xét xét xét ở thì uh, rút kiếm thấy rút kiếm nào dồn trong đó tại không nhấc lên nhấc lên nhấc lên cái kêu nhấc lên á nhấc lên hả ừ nhấc lên thì bắt chiêu số 2 chiêu số 2 chiêu chiêu ép chiêu chiêu chụp bên phải chụp bên trái đâu hồi xét là chuột trái trước ờ ờ, ờ chuột trái trước chuột trái trái còn hai khoảng tầm 2 giây thì mới mới chuột bên phải rồi chuột bên phải rồi chuột trái trái ép trái ép nhấc nhấc nó lên rồi chuột trái gì ta nhấc nó lên xong đúng không ừ. phải cắm cái kiếm chiêu số hai rồi nhấn chiêu số xét rồi ông quýnh thường á cái chiêu chuột bên trái trước hai cái tầm khoảng còn lúc lên cái thời gian nó 6 giây đúng không ông thuộc số khoảng tầm hai rưỡi tầm 3 giây thì lúc đó ông nhấn tụ bên chặn bên phải để cái bung kiếm ra lúc đó là ông chỉ thành thế giúp kiếm nhấn chụp thêm một cái chụp bên phải nữa để cho nó gây choáng đối thủ á rồi ông nhấn tụ bên trái một có chí bạn cao thì trái uh, trái ép trái ép trái ép tiếp tục đi thôi má rồi. nghe nghe nhọc bài lịch sử hồi năm cấp hai mày ờ. ờ. rồi chơi bất ngờ ông, ông phải nhớ cái nhịp của nó không mất nhịp nào ông có đánh đâu được đâu ừ ra bánh bát tổ rao bè giờ nó khỏi nhớ nhịp đâu ừ, khỏi nhớ nhịp đâu phải nhớ chứ tao độ từ đây bốn phải phải có tên rồi đâu cần nhớ cứ cái đó bấm bấm, bấm quẹ mà tính thôi đúng mê Thế ông chơi cái hệ khác thì ông ông cần không cần bắt nhịp ông có chiêu ông thể xài được chứ bắt anh chơi phải có nhịp bất nghiệp đâu không xài được chiêu trò gì chứ để kia nó hồi lâu mà nó có một thế đúng không nó có thế rút kiếm mà còn cái con Black Master thì nó hai thế đúng không ừ hai thế, thế hai thế nhưng mà nó xài cũng một thế à một cái thế kia đâu có nhiều kêu đâu chứ không có phát đạt bằng cái thế quốc kiếm không nếu mà cái thằng kia mà khóa chơi cái thế uh, thế không phải thế rút kiếm này thế kia thì cũng khối máu nó biết chịu biết tên nó đâm thôi chụp phải đó, nó đâm ừ. sốc làm tốt đó. cái chiều uh... À, cái chiêu lôi phạt mà để chỉnh thời giảm thời gian hồi chiêu á khi mà nó nó đánh xong nó được ba cái tinh cầu xét á ba tinh cầu xét á dùng cái gì hợp lý ta lôi phạt hả ờ lôi phạt lôi phạt kia qc á dùng cái kiểu ừ. lôi phạt ờ, qc mà ở ờ, ở ở thế ờ, giảm thời gian hồi chiêu á thì nó tạo ra được ba cái cái xét ba cái cục xét mà ba cục xét đó hiện tại tôi chưa thấy cái kêu nào để dùng ba cục xét hết trơn ngoài cái ờ, tại nó không hẹn chuột phải chuột phải ông không có nữa tại chuột phải ông chỉ có đi choáng không à bốn giây xuyên hồn ủa cái kêu mà khi nắp lên cái kêu số 2 bốn giây xuyên hồn á bà nội nó cái kêu đó là cái kêu gì kỳ vậy ta bốn giây xuyên hồn mà xuyên hồn là xuyên hồn sao trời tôi tin lên youtube cái tôi coi chứ ông nói này tôi không khi mà ông nhấc lên nó sẽ hiện à, khi ông ráp nó lên nó sẽ hiện bốn kêu rồi kêu một hai ba bốn á cái kêu số 2 ờ, ông nói là kêu siêu hồn á siêu hồn à. nó ờ. sao nó ghi siêu hồn nhưng có nghĩa là gì ta siêu hồn là cắm sao kiếm vô cắm kiếm vô đối thủ à cắm kiếm vô nó được vậy được làm gì trời để mai mốt ông có cấp lớn thêm một hai khoảng tầm năm sáu cấp nữa nè cái lúc đó có cái chiêu bung kiếm nữa à bung kiếm ra có mấy cái kiếm lượng lượng xanh xung quanh nó ghi đam á à tôi đậu tôi đang cái mảng đồ có mặt nhưng mua đồ khoái thằng kia nó muốn tôi chết quen dạ, à. nè bấm tát cho méo kẹt luôn tôi ra tôi còn đây nó bắn xong nó chạy chứ đệt giờ đi kiếm nó nè sẽ assassin cái gì mà kiếm nó không nó đi ba bốn thằng nè tại tôi không để ý ở à, đài mạc quýnh nè đài mạc quýnh lộn quá trời nè <laughs> ai ai giúp ông chết kìa giúp như vậy vũ khí rồi cầm vũ khí uh, của uh, con uh, Devil hả con người, người vàng vàng á có khổng lồ á đúng không chưa chưa chưa chưa tôi vũ khí này mua shop ấy tôi tính đi cái đun đây nè ừ, thử, thử, đi. đúng không? Ừ. Mơ đúng không? Ừ. Kêu ông kia dành chảnh cá đi kiếm cái vũ khí xài được rồi, tại con con đó về sau rồi xài cái chiêu chuột bên phải nó nhiều nhưng mà nó xài được gì nữa đâu. Nói cho may là nhiệm vụ luôn, nó phá banh chỗ này luôn. tự ờ, thử đi thử xem sao. Cấp thấp quá. Ông, ông tự đi sao đi nổi. À, không có nhẫn di truyền què với chơi trời. nhớ không lầm là con sum ông ờ, ông chết ơi hả chết ông bắt uh, bắt người bạn chứ kêu uh, bạn uh, kỹ năng lên rồi chị cứ kêu nguyệt nguyệt kiếm gì của ông á cái chiêu chú v á ừ. sang cái chiêu uh, gục ngã đi sao vậy quá cho nó nhanh gom quá cho nó nhanh à gom lại tán đúng không ừ ok gom lại gom lại xong nhấn số 3 làm ngã lúc đó là ông vừa lúc lúc muốn ngã xuống á cái viên ngọc màu vàng của ông nên tăng tỷ lệ hút máu cao mà ờ cái chiêu cục ngã đó đó ừ ok lúc ông bị mất máu á ông gom quá một khúc về một cục luôn ông tái ngã nó xong rồi ông xài bên phải hồi là ông đỡ cái máu ông hồi liền nhanh á là ông có cái ngọc vàng một mình ông đi không nổi đâu hả vô đánh thử có mấy con này nó nó cỡ nào thôi ông một mình ông không đánh được hay quá được con bóp thứ uh, hai hồi xưa là ông uh... không tôi thấy bị mất máu nhiều rồi rút ra đây ở ờ, ra để để nhận cái nhiệm vụ hàng ngày cái nhiệm vụ uh, nhiệm vụ hàng ngày cái đó quýnh ổng một cái rồi ổng quất hết mẹ khúc máu ông đi cái đường này ông xài hệ gió cho tôi đi ông kép ờ, ơi đừng có xài hệ hệ thép ông chép xài hệ gió cho nhanh đừng nào ông mà quen có đủ chiêu 45 rồi đó cũng thấy xài hệ xét tại tới 45 mới gọi là đủ chiêu hả phải nồi vậy à, lúc đó là ông có ba chiêu chết liên tục luôn chết chết chết chết chết chết rồi chạy đây chạy đây chạy đây sao chạy có con cửa mà yeah. 45 mới được hả ta chà trời ơi con sồi fighter mà còn 40 là thấy ổn rồi con này tới 45 luôn hả ừ. 40 là ông đánh được rồi ông có chiêu hất tung với chiêu ờ, hai chiêu combo trên trời là ông đánh được rồi mà tại ờ, khoảng 45 thì ông có chiêu ờ, tăng tỷ lệ né tránh á chiêu chiêu dách á à. để uh, áp sát đối thủ nhiều hơn mấy ông mấy con kia có chiêu đỡ đòn chứ ông không có chiêu ông chỉ xài chiêu kia không à ờ, bao giờ bán đây cho em đi với hả ý em kéo quá chứ em đi với cái gì ờ <laughs> đúng á em mà kéo đâu kéo ông chết á <laughs> em đi với là ổng ờ, ổng cho em quay luôn á không cho em thành quay luôn á Leo Chan trời ơi em ấy uh, cấp yếu lắm Leo Chan cấp hai mấy rồi solo solo no dư sức rồi mà ta Leo Chan mà à. Ờ. Ông coi kỹ này cấp bao nhiêu Ờ à, em đi nữa em đi nữa Leo Chan cấp hai mấy rồi Theo cho bộ đồ nè em 28 rồi 28 đi phải ru rồi Ủa Leo Chan này Leo này khác với Leo trong uh, ờ, Discord mình ta Đây sao chung chứ khác gì thì tạo hai con hả đâu có con à ủa tôi thấy lúc trước leo có con gần năm chục mà còn cái vụ vào ban tôi hỏi hoài không ai cho vào hả cái con này hiện tại tôi không cho vào ban được cho nên à, ông nào muốn vào ban thì liên hệ với à, mấy ông nè mấy ông kỳ cũ ở trong à, trong ban như ông dương này, này kia nè ông ông phú có cho được không vậy có tôi vẫn cho được đó à, anh em nào muốn uh, muốn vô thì uh, bm mấy ông này đi chứ cái cái con kia của tôi mới mới cho được còn cái con này tôi mới cấp thấp mà cho gì ông hay quá được thành viên tiến thức là ông vui đi ơi vô đi à, long nguyễn ơi vô kéo long nguyễn ơi long nguyễn đâu long nguyễn à, là têu ông loki vô kéo hả khi là ông loki nó đâu có chịu vô loki vô battle round rồi thấy chưa 초대할 수 없습니다. ok 초대에 실패했습니다. ủa Ờ, chắc đi xuống bán quá buồn quá cái nôm chết vô kéo nha nha Ngon. đâu ông cần gì tôi kéo cho Trời tôi Hả? đang quýnh lộn cái thằng hồng minh sáu không phải không có sáu luôn Ờ, cái ổng luôn 20 kìa ông Đun 20 này thật ra Neo chặn cấp 29 rồi là vô đánh vô tư đánh Nó đâu chết kéo cho mà. nó nhanh nó người chết đừng bỏ chết siêu người đi kiếm vũ khí cho nó nhanh hai ông không. quýnh một lần cũng tầm mì nó quýnh được ờ, quýnh nhanh cũng tầm 10 đến 15 phút mới qua hết được luôn chết hả đừng lên đánh cho lên cấp 30 á người kêu người ta kéo cày full sụt sụt siêu với bo 36 luôn trời ơi không có kêu gì hết vô ăn hành chết bà nội luôn có người kéo mà ăn hành gì à có người kéo hả à. Niêu tràn solo đi đó giờ tôi chưa biết bọn tôi chưa 20 là gì cái khúc đó lê bờ nhảy nhanh quá á kịp <laughs> tay rồi tôi vô xuống bắn uh, ờ, Buster Round lên rồi để bà bắn luôn chết bắn luôn chết chưa đang đi đun 20 không chúc bắn kệ xuống bắn với phú kệ đây má nhảy nhanh như cái má không nhảy nhanh như cái má <laughs> vừa nói cái là nhảy liền luôn hả à. nãy mới coi combo chứ combo của con nào Asuki Shadow à để Shadow nói đi chuột trái nói chụp trái số 4 ấy nha mà không biết mà biến mà hết đèn hình rồi mà nó bấm nhanh quá nên số 4 vẫn còn nữa. mấy được chưa ai kêu ai xuống tôi chơi bom rồi bom hay mà BBB bị nó thành nó cho thành như chó Ủa vậy chứ mới gì vô cái uh, ờ, hành được người ta liền vậy còn gì nữa Bơm có tí xíu đam mà ông ơi Combo của nó mà tí xíu đam vậy nguyên cái combo của nó đứt 70k máu á Ông nghĩ thằng chị đứng yên trong combo mà lúc mà cái combo thực hiện là khi mà tụi nó mất táp mà tụi nó nói Đó, mà dạ. gặp gặp thêm mấy con kiếm nữa nhô nhô như dầu vậy á không combo luôn cái tụi à, cái tụi bên Hàn Quốc là nó nó đè hai hiệu ứng nó đè tuôn xong rồi nó sẽ đè luôn đe vô nữa là lúc đó không có thoát được biết mà ờ thì đó biết thì đã mất táp rồi là bị nó đè kiểu đó là chết nó combo lẹ lắm cái bơm ít đạm lắm thấy gì không à. bơm nó nhờ cái là nó nó dồn nhiều lần một lần đầu không biết tôi thấy thấy nó yếu cái nỗi mà tôi phải bỏ miền đất tôi leo cái bơm nữa vô nữa là hiểu rồi má kệ nghiên cứu đi ai biết được muốn muốn làm thánh ừ. à, chiến thần có chiến thần gia xua giờ muốn có chiến thần uh, nhân khả mà sao mốt chơi live stream với sơ đồ cũng chơi bơm bơm quả đấy salon giờ phải tìm cách chơi nữa Shadow gặp em một chiêu có đủ chiêu nữa chứ Chiêu có cắm bông đúng chán Chết, cặp ấy có cắm bông chết Cắm, gì cắm bông nào? Trời Bông lòng gì á Ủa, ủa, đâu phải, đâu phải, đâu phải, đâu phải, cấp thấp là có rồi Cái cái cái nhánh ba là cắm bông á Em thấy không mình tám chưa? không cái mà cắm ra nguyên cục tím tím á ờ cái bông tím tím mà bấm cái dây như vậy gì cái dùng cái đó dùng để ờ. đi đi taxi cũng ngon nữa hình như cấp thấp cấp thấp rồi có rồi nhảy vô đi ô nhảy Đấy. vô sao tôi chưa có nữa nãy tôi coi trong clip là nó có tới chữ b thì chữ ít nó để lại nhìn đấy rồi mới có chữ ít với chữ z rồi chỉ có hai chữ kia chính xác chết nhà niêu chàng kéo Đấy giật à. Trời. Thường. Ừ. Đâu thử cầm <laughs> con ờ, con Lestenson này vô solo thử map này cấp 24 thử xem tự không biết liền à. Nói rồi, đó giờ chưa bao giờ đi chung một mình á, chưa bao giờ. Mình chết tới hiểu điều đó chứ. Chưa bao giờ đi chung một mình luôn Gọi là bắt kịp thế cơ. Lúc nào cũng có người kéo thôi bây giờ Ero rồi Ero ơi dạ. cái này đâu Làm gì đó Đang kéo luôn cho hai đứa bạn Có ai đi bạn hướng ông với tôi không? Hai người Kêu ông Sakura Kéo đùn máy về rồi Sakura ấy rồi à. Ba sáu Chết vô, vô rồi chết Vậy đâu đang đi 20 mà Bà sáu á Có Eru kéo mà lên kiếm đồn thôi. 단위 경매가 시작되었습니다. 경매에 입찰했습니다. thôi lấy cái này quỷ này làm gì ta Bỏ lên hả 상회 입찰이 들어왔습니다. 경매를 약 낙찰받았습니다. Ero ơi, Ero 경매가 모두 Ero ơi, mình 종료되었습니다. nick lên xuống đây coi làm không, gì hả xuống đi cùng à, này nha rủ ba ba kìa nhân ừ, xuống đây tắt máy hả à để kiếm người khác <laughs> kiếm người khác cánh tả 세상이 너무 멀리 있습니다. À, đợi ông nãy giờ lâu quá trời giờ kìa vãi kinh vậy à. 낙찰받았습니다. 다음 경매가 시작됩니다. 아야오. 물품을 낙찰받았습니다. 경매가 모두 교체할 수 없습니다. Rồi ờ, hello phong đòn Test ông ơi Chơi cho biết bị 13 này uh... ý vô vô vô vô now. lên được gì rồi mấy hôm nay có công việc không chơi luôn lên được 48 Predator ờ, BVB đã không ông hả? Nó hai dạng, nó không chuyên gì dạng nào, nói chung là là là nó nó lưng lửng nó đi hỗ trợ team thì ok. Nhưng mà thiên nếu thiên về một một một dạng thì con con con đó nó nó nó, nó tôi thấy nó nó nó nó, nó tạm một bên. Đúng rồi, nó tạm. cái áo kìa vãi nổi trời quá trời quá thì nhân nhân nói gì cho dép chết đi coi nói gì giờ Hả? chết khùng chết khùng người chết có người quan tâm luôn hôm nay mệt nói chung là hôm nay mệt ngày mai sẽ bắt đầu chạy chương trình 3 ngày liên tục rồi thấy ngày ngày ngay ngán thôi ba ngày chứ gì ba ngày nhưng mà cái mà chuẩn bị này kia này kia các kiểu đâu đó Dung có lấy ở lộn uh, Neo có lấy này không? Neo có lấy áo không? Vô tự nhiên cũng vô gùm nó Vô đâu ta? Không có hộp mic vậy? Chắc bị má đang chơi quên vậy Vậy hơi mệt Lấy cái áo này mình mặc lên mình thấy mình cũng đẹp đẹp Rồi Cảm ơn Neo nhiều Xong chạy được quét Lấy được cái vũ khí tôi có tham khảo hết mã nhưng ý ông là BB nó lên được bao nhiêu điểm có cảm ừ. thấy sướng không hả à tôi đánh tôi đánh BB tầm uh, lên được có ngàn tư hay nhiêu đó là bắt đầu nó tụt tụt tụt tụt xuống rồi nhưng mà cái cảm giác á là cái con Strider nó như thế này là cái đam mà để mà đam chính của nó để mà dồn máu người ta là lên hệ vỏ mà khi hệ võ mà ông bật vô cái thế mà bảo băng á mà trong cái khoảng thời gian ngắn đó ông rút máu đó nó chỉ được tầm khoảng à, nửa cây rồi xong cái dạng đó xong là chỉ có câu kéo này kia các kiểu thôi à cái kiểu giống như nó cái kiểu giống như nó đánh à, nó đánh à, thế nào cũng có mà thế nào nó cũng ít kêu vậy đó nó đánh là sao sao cảm thấy là sao sao á nên là là là là là là, là. không có không khó lắm ý đâu có ok ok no có ai đánh ba ba không nè không phản hồn không viên viêm gió tăng sát thương đi đi vô đi ơi bật đi bật f 8 đi ồ oh, cảm ơn mèo mèo đang trong discord hay gì vậy đúng rồi nó lại cho vui cái nà nè vui thiệt nó là vui thiệt luôn á rồi để coi để tôi coi mấy cái room mà tôi đặt tên có có ai đổi nó không đây không có đi đi Ô, quên mình chủ bạc ti mà ê gia xua gia xua đi đi đi b ba ba kéo găng rồi, kéo vào gia xua hả gia xua có răng rồi không có kéo đâu anh cao à, có răng rồi hả à bịch kim mẹ nó rồi tôi trả thù được bé sum rồi ôi vãi nồi má toàn nào bé sum rồi Bét sum không mà phải nồi Má ghét mấy nào chơi sum ghê vậy ừ, Ghét chơi sum thì chơi sum đi Tôi không biết mà mát Tôi còn đầy cây nha Con mèo nó đạp tôi lên trời tôi không táp được Khúc với gia xua đứng dưới dồn thấy con mẹ tôi luôn Chết luôn Bằng một cách nào đó Thần kỳ mẹ nó luôn bây giờ ờ, phải chịu thôi ấy có trong đây có ai đi ba vết ba không thì hai người đi đi sẽ có ngủ như người nữa thôi gì gì sẵn sàng không đi <coughs> đó sum kìa mới nói nhiều ông sum mà có thêm sum nữa ai à, sum sum sum bạc ở lộn sum đồng phải nồi bốn con mèo giờ những nhớ nhất là cái trận ba sao xiên <laughs> má nó vừa nó vừa mình mất tám cái nó xuống nó chán một cái kia xuống thổi độc với nó chết luôn Ôi. À, đâu có đâu có đồ để mở chứ mở rương đâu trời 없습니다. lấy điệp 아직 사용할 수 없습니다. má mới vô bị 아 cao vậy chơi cái này có tốn tiền nạp thẻ khác kiểu không mấy thím không ông ơi ông chơi theo kiểu uh, vui vẻ thì ông không cần phải nạp tiền đâu 15 triệu là ba chủ thế giới nạp đi như tôi nè tôi chơi tại vì lúc trước bị cái hàng chờ nên tôi phải nạp 50 ngàn vô thôi chứ không tôi cũng không nạp làm gì nạp 50 rồi đâu cũng khuyến mãi gì nhiều lúc nào ráp được nó thì ráp cho nó mất chiêu trốn luôn đi hello nghĩa nguyễn hello không đồ luôn và đồ là sao nghĩa nguyễn ráp được nó là là là ráp được nó là là là là là là, là cứ giữ cho lâu để cho nó nó tự nó dùng táp nó chạy hả đúng rồi <laughs> không biết vừa ráp vừa xét không vừa ráp vừa xét hả ráp lên này bắn ép nó xét thôi ừ, nãy tôi bị kia ráp xét chết tại chỗ luôn Chúng ta cũng nó giật xét để nữa cho máu Kìa Neo đánh kìa Neo ơi Chết rồi Neo bị AFK rồi Gánh đi bấm cái xe cuốn Kìa Neo AFK rồi Xuống tán được chút xíu Bay rồi bay rồi xuống được có xíu xíu Trời đúng rồi sum này xuống uh, ép uh, này sum uh, ờ. rồi. bắn sum đó không thấy sum ta đánh ghê vậy rồi sum có mèo cưng đó sâm này nó cân sâm này nó cân luôn mình biết chơi trời ơi mát cứ về nhau đánh được nhau <laughs> từ từ nó tập đánh được như mấy người chơi nó dũng hắn cách khỏi là gần đâu thấy không ghê chỉ biết ra nách mèo trong bất bật thôi châm xúc giật thêm sợ nào ta nó quên chỉ còn mà bắn bắn bắn sum 슴슴 슴슴 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. 임스, 밥스, 경기가 시작됩니다. mình xuống phải nói bài nào hay hello nguyên hoàng để kêu kêu, kêu cái là liền lên cái ừ nói nói cho nguyên hoàng biết à, nhật di hôm giờ đang đi gà chịch người khác nha nguyên hoàng Ê, ê, sao quánh quánh cái tượng vậy sườn kéo ngon quá <laughs> không không nói cho biết nói cho biết nói cho biết chứ gì chứ hổm giờ đâu mất tiêu rồi hổm giờ nói xấu quá trời luôn mà không thấy hắn ta xuất hiện 잠시 후 경기가 시작됩니다. 1회전 시작! 아직 사용할 수 없습니다. mà gặp pháp sư trưởng đúng mệt ủa khí công sư mà trời ơi trưởng kìa nó đâu tiêu mất tiêu luôn á nguyên hoàng nó tiêu luôn rồi mất xác rồi hỏm lên đây xin được facebook của một bạn tử xong là mất xác luôn rồi 참가하였습니다. à, còn phòng master nó thấy còn lết trên lết master chắc nó ngán quá ha nhờ quá nó đỡ cái kêu đỡ của nó đỡ hoài mấy con khác kêu đỡ đâu có nhiều đâu bữa này kêu đỡ kinh khủng 잠시 후 경기가 시작됩니다. 도전 시작! 아직 사용한 적자직 사용한 적 아군 나니 사용할 수 짜짜짜짜짜짜짜짜짜짜 trời ơi hai con sâm nhiều năm giúp đỡ thì nó một cái video cho người kia vải nồi bye đó hay quá đi ơi dio này bắn bông luôn quá dữ rồi quá dữ rồi bắn bông luôn 비무경기를 찾고 있습니다. 자. 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. 조연님 순행들. 잘돼요. gia su gia su có là có có khóa đào tạo ngầm nào không vậy hả nay lên thấy bắn như máy điện bắn bông luôn đấy chứ không phải là bắn bắn ong luôn ấy nhìn là biết rồi su đào tạo chắc đào tạo không có miễn phí từ đầu miễn phí đó <laughs> là chế ép rồi đầu cái đầu bắn nếu mà hơi xâm tầm nó sao ấy vậy số nào vậy vãi Daniel đánh hôm nay đúng ghê luôn Ghê đánh kìa, đánh kìa, hai kìa Bà bông với bà ong kìa có như ông có cái bài nào ông chỉ tôi cách khác đi trời ơi rồi à, Neo hôm nay học được bí kíp rồi hay đánh khác hẳn luôn rồi đó, thiệt luôn Mốt thấy cũng solo mới được Và đánh được như gia luôn băng nó chạy cà lết cà lết cà lết, cà lết. Thế tôi biết thì không có gì vậy trời 비호 승리. Nó bị tới tự nhiên xong rồi đây 비무 경기를 찾고 있습니다. Cái thứ như là xuống em xuống có mặt cho có <laughs> 텐데. 천하제일 비무 대회에 참가하였습니다. 귀여운데 저건. 디디. 잠시 후 경기가 시작됩니다. 1회전 시작. 아, 란, 란, 해박세 란, 란. sư là hay muốn lên là không không có ở chút nào à sơi cỏ mà với vừa bị xuống bị pháp sư ờ, đánh nguyên combo đúng dưới đầu muốn, muốn, muốn ỉa cho quần rồi sườn ngang qua cân ba cân ba cân ba hay để cô ấy tỏa sáng à, hai người khác đánh hết chết rồi bỏ đi chết rồi hả nay <laughs> người khác đánh ha quay như ngồi rồi con lấy trở lại xong <laughs> quá dữ này đánh kinh thì chứ phải thôi Neo thật phải nồi Nó hồi mốt em thà đồ Để đến này đừng kiểu này Để đầu chết Shadow rít đam ghê lắm Nó rít rít thôi chứ rít đâu chết nổi mẹ mèo như bất tử mà Sadam ở ngoài map á mà có nguyên bộ ngọc rít ngon á à nó rít thôi rồi đào ngoài map này hẳn không luôn livestream đen rất cũng thố đang trong đây kìa ngoài map cũng chưa thấy ra stream đen rất đầu má nó rất lỏng ghê 잠시 후 경기가 시작됩니다. mình có kêu mới mà mình không biết có kêu gì Thank Thôi lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Cứ, cứ ngộ, cứ ngộ, ngộ lên, ngộ lên. Ê, ê, ê sao ngồi xuống nữa rồi? Ôi, phải nói. Không cho ngộ lên hả? Ngộ chết rồi. Vãi. bắn dưa chết ngay bắn dưa chết ngay tôi bỏ giờ rồi không Hả? đi chắc nay tương không bắn quá ngọt vậy rồi chuẩn bị đánh dài dán thì xong nó sẽ ngủ luôn nãy giờ ông có bắn chứ mà gì mà thiếu người hả bây giờ lại thiếu rồi thiếu một người hả à ông đang bắn nhà với ai vậy còn một mình tôi à, thôi bó tay tôi đánh vài trận nó tôi ngủ đây nãy giờ tự nhiên thấy ừ. neo đuổi đây đánh ba ba thấy neo ờ, hôm nay đánh ghê quá tự nhiên thấy bị ghiền đây nè ngủ sớm thì em ừ ngủ sớm mày ngủ sớm đánh vài vài ba trận nữa là ngủ được tôi, tôi qua cái đợt này ok đợt này đó thấy thấy Neo chưa thấy Neo chưa phải thôi 비무 경기를 찾고 있습니다. No. No. 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. 잠시 후 경기가 시작됩니다. 1회전 시작! trời trời trời xuống không làm được hết vãi trời ơi con hàn quốc nó đánh chết con sum nó vừa dình lại assassin từ full cây xuống còn không cục luôn mắt không hiểu làm cái giống con dài vậy đó chết con kia nè Trời ơi Vừa xuống bị tôi Ôi mèo thu thế thủ luôn ú ừ. Rồi mèo ngồi dậy ban vô à, chết bà Neo bị gì đây Ê 기원이 탈퇴했습니다. 설거 아라라라 비무 경기를 찾고 있습니다. À đồ hồ t h ê 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. bé bé sum khác ra đi thì có bé sum khác vào lại bé nồi à bé sum bé sum này hình như họ 잠시 후 경기가 đồ 시작됩니다. ít nhất là 45 rồi 이래자 Ngọc kìa. 시작. theo đầu luôn 문파원이 접속했습니다. rồi được máu một em Ê, cái tim hồi nãy cái gì <laughs> ê đó kìa kìa kìa ô kìa kìa kìa kìa ba hai một chuẩn bị xuống bắp vậy hả <laughs> nguyên tim toàn người toàn mèo với người nữa thú hả không phải trời trời trời trời xuống xuống xuống bị ké này ghê quá chết rồi má thiệt mệt ghê mười trận thắng liên tục đó nhưng mà hai thì ok thì ghê không ừ. vô con mấy cái thằng bên Hàn Quốc combo á nó cầm hệ xét mà nó cơm bộ y chang Shadow mà. nhìn chẳng biết hay gì luôn <laughs> giống như là cái xét để là nó lướt nó không làm gì nữa nó lướt chứ này chạy này quá đẹp rồi ba nhân phạm có lộn phạm nhân mình phải biết được làm và à. chim vũ đụng chim vũ đủ quá nồi chim vũ có thấp không muốn đụng chim vũ đâu nha à lên đây lên đây xuống làm thịt chiếc vũ đi đúng rồi 제일 비무대회에 참가하였습니다. kim sư kim sư pháp, sát thủ kim sư pháp sư Rồi. Ủa sao hôm nay mình lại không có nhiều ờ, nhiệm vụ hàng ngày đây ta kỳ vậy chù nay thu mèo rồi như cái máy điện vậy trời thu mèo mèo thấy thủ luôn kia cái kiểu luôn không với nồi bạn nồi nam dây của con phải 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. Khi công sư, 잠시 후 경기가 시작됩니다. kêu cào trời ơi trời ơi mười lăm trận hay gì á cái này có phải là dio không nhỉ hôm nay thấy kinh vãi rồi kìa kìa kìa mèo vô thế thủ như cái máy điện kìa làm thấy nó như cái máy không thuộc bông lẫn ờ, lẫn ờ, lẫn ong luôn mình hả đâu à đang được kéo đang được kéo ngồi đây chơi ngồi đây chơi chút rồi đi ngủ trời ơi 14 trận rồi phải nồi pháp sư pháp sư kiếm vũ ở à, trời được 천하제일 비무대회에 참가하였습니다. chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy không biết cái đó không biết ông bỏ tay Trời kia để chết mèo luôn rồi kìa nó vô thế thủ bắn không vô luôn trời kinh vậy nhìn kìa kinh dị quá đúng 15 trận rồi thôi đi ngủ đi bye bye nay đánh là thông thạo bông lẫn ong thông thạo luôn việc thu mèo rồi à, đánh mèo này kia cái kiểu luôn rất kinh kinh dị lắm kéo luôn 15 trận win luôn mới ghê chứ phải nồi nhưng mà cũng không đúng hay là sao ta đây nè đâu mấy giờ rồi ờ à, thôi 11 giờ bốn mấy nó phút rồi tôi cũng ốp luôn đây ngày mai tôi phải đi làm sớm rồi ai bye bye anh em youtube bye bye bổn thọ rồi à, thôi bye bye anh em bye bye long nguyện bye bye nguyên hoàng bye bye mèo thôi tôi ngủ đây bye bye anh em luôn nha Up. Ờ.